Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại channel Forex Dream 247. hôm nay cuối tuần như thường lệ chúng ta lại đưa ra những chiến lược, chúng ta ngồi lại với nhau đưa ra những chiến lược uh, xem một tuần vừa qua chúng ta uh, giao dịch như thế nào và rút ra kinh nghiệm đưa ra những cái chiến lược sang tuần chúng ta giao dịch một cách hiệu quả nhất. Đấy và một tuần vừa qua mọi người giao dịch như thế nào Tôi vừa qua khá là vui mừng khi rất là nhiều anh chị ở trong nhóm lớp học của em hay nhóm thực chiến hay mọi người đã inbox riêng cho em đã có lợi nhuận rất là tốt và có một số anh chị trong một tuần vừa qua theo em đã có lợi nhuận đâu đó khoảng 30 đến 40 phần trăm tài khoản và rất nhiều đầu tuần rất nhiều anh chị rút lãi khi mà chúng ta liên tục liên tục win những cái lệnh những cái kèo ở trong ngày và những cái buổi zoom thực chiến đấy những cái buổi zoom thực chiến và bây giờ chúng ta sẽ đi vào đưa ra những cái phương án những cái nhận định những cái chiến lược để sang tuần chúng ta giao dịch và mọi người cũng biết rồi khi mà chúng ta đã có sự chuẩn bị có chiến lược thì cái tỷ lệ rủi ro của chúng ta sẽ giảm xuống rất là nhiều đúng không ạ đấy giờ chúng ta sẽ đi kiểm tra một chút về cặp tiền DXY DXY thì DXY thì như mọi người cũng biết đó là một cái điều kiện cần điều kiện cần một cái cặp tiền cần chúng ta cần phải theo dõi thường xuyên để mà chúng ta giao dịch trên thị trường chúng ta chúng ta đang tham gia bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến những cái cặp tiền mà chúng ta đang giao dịch đấy và đây ghi trong những ngày vừa qua sau khi có một cái nhịp điều chỉnh về đâu đó quanh khu vực 101 101 và hiện tại trong những cái ngày gần đây đấy đây DXY đã tạo một cái đỉnh chạm lại cái mức đỉnh cao nhất trong vòng 20 năm cặp tiền chỉ số đô la Mỹ này đấy và cái thời điểm hiện tại thì với một cái lực mua lặng mạnh như thế này ấy thì có thể cặp này sẽ còn có nhịp đi lên nữa nhịp đi lên đối với cặp tiền này ấy trước khi đi lên thì chắc chắn nó sẽ có một cái nhịp điều chỉnh đối với cặp tiền DXY rồi đấy và hiện tại trong khung ngày ấy thì cũng cho chúng ta một cái tín hiệu là cặp DXY này nó đang có một cái tín hiệu chững lại đấy chững lại ấy và có khả năng cặp DG này sẽ sell quay trước khi nó phi lên thì cặp DG này sẽ sell quay khoảng một thời gian nữa à, quanh đâu đó quanh khu vực uh, trước đó nó bờ lách ao qua này trước đó nó bờ lách ao qua này mà nó cũng phản ứng khá là mạnh ở quanh khu vực này đấy đấy là quanh khu vực từ 103 đến 105 nó sẽ sell quay trong đoạn đấy và khi mà nó xác định được cái xu hướng xác định được cái xu hướng nó phá đi lên thì cặp này có thể là lên đâu đó khoảng uh, lên đâu đó khoảng đâu đó sao nào ấy nên đâu đó khoảng lại đâu đó khoảng 107 07 và sẽ có cái nhịp điều chỉnh sau quay trong lại có nhịp điều chỉnh mạnh đối với cặp TI này và trong cái thời buổi hiện tại không thể nào mà để chênh lệch quá ra được đúng không đấy thì nên trong tuần tới thì chúng ta cũng có thể là canh mua canh mua đối với cặp tiền uh, sau là đuôi USD đấy và bây giờ chúng ta sẽ đi vào một cặp tiền mà hiện tại cực kỳ nhiều người quan tâm và rất là nhiều người đang hoang mang ở cái thời điểm hiện tại đấy Bitcoin hiện tại đã về mức giá 20.000 cái mức giá khá là thấp mà rất là nhiều người rất là nhiều nhà đầu tư hiện tại đang khá là chật vật với con này đấy và hiện tại tâm lý ở trong khi chúng ta đang giao dịch bitcoin cặp tiền ảo này thì đang hiện tại đang rất là hoang mang và có một số sàn có một số thông tin nó không cho mọi người rút tiền đấy và hiện tại cặp bitcoin đã về 20.000 đây là cái mức giá khá là thấp khi mà năm 2017 đến giờ đấy nó mới quay lại mức giá mức giá 20.000 đấy thì chúng ta cũng có hoàn toàn đối với cặp tiền này thì nếu mà nó sụp đổ hoàn toàn đồng tiền ảo thì tỷ lệ nó cũng rất là khó đúng không rất là khó nhưng mà tuy nhiên với cái tâm lý hiện tại của các nhà đầu tư đấy đang hoang mang rất là sợ rất là sợ thì chúng ta cũng không nên là kỳ vọng quá vào con này đặt hết niềm tin vào con này nếu mà mọi người muốn mua ở khu vực quanh 20.000 thì theo em thì mọi người nên mua đâu đó khoảng 20 số vốn thôi đấy mọi người có thể đợi những vùng giá đẹp hơn vùng giá đẹp hơn để mọi người mua đấy về cái quan điểm về em về còn Bitcoin đấy tại vì cái lực hiện tại rất là mạnh bán khống rất là nhiều và chưa có một cái thông tin nào mà nó ủng hộ cho cặp Bitcoin này có thể tạo cái là một cái đỉnh mới cả đấy có thể nó sẽ giảm xuống sâu hơn nữa đối với cặp Bitcoin này nhưng mà cái thời điểm hiện tại giá nó cũng khá là đẹp khá là đẹp để mình mua vào mình mua vào nhưng mà theo quan điểm của em thì mua từ 10 năm đến 20 phần trăm cái số vốn mình có đấy không nên mua uh, tất tay vào cái thời điểm này đấy về cặp Bitcoin tiếp theo đó là cặp vàng hiện tại rất là nhiều anh chị quan tâm cực kỳ nhiều anh chị quan tâm và đang mắc rất là nhiều lệnh rất là nhiều người nhắn tin cho em đấy thì trong cái video này thì chúng ta sẽ nói về những cái xu hướng chính của thị trường trong tuần tới còn tất cả những cái kèo cụ thể từng ngày từng giờ thì em sẽ cập nhật cho mọi người đấy ở trên cái nhóm lớp học và cái nhóm thực chiến ấy thì vàng thì tuần trước thì chúng ta đã có rất là nhiều lợi nhuận ở vàng nhưng mà vàng nó giảm theo đúng cái mong muốn của chúng ta đúng cái phân tích đúng cái chiến lược của chúng ta khi mà có nhịp giảm à, khá là sâu khi mà những bắt đầu tiêu thụ tin uh, Fed tăng lãi suất tăng lãi suất là bắt đầu vàng nó giảm khá là sâu ấy vàng giảm khá là sâu và mọi người nhìn thấy ở trong quanh khu vực này đã có hai một cây nến đỏ cực kỳ là to nhưng mà tuy nhiên ngay sau đó ấy, ngay sau đó ấy, đã có một hai cây nến xanh thì tất nhiên là trong thời gian tới với cái cây nến như thế này với cái lực chạy như thế này thì rất nhiều khả năng và sẽ biến động khá là mạnh trong tuần tới khá là mạnh trong tuần tới khi mà cái tin tăng lãi suất thì có thể là đâu đó khoảng từ 70 đến 80 phần trăm sẽ tăng lãi suất rồi đấy thì nó đẩy giá lên đẩy giá lên và anh chị nếu mà anh chị vào mua ở thời điểm này cũng khá là rủi ro đấy khá là rủi ro đấy khá là rủi ro đấy à, rủi ro thì mọi người có thể đợi về đâu đó khoảng 17 bao nhiêu thì mọi người mua hay về sóng về sóng thì vàng cũng đang hình thành cho chúng ta à, 1 2 3 4 ấy bốn con sóng rồi bốn con sóng rồi và đang hình thành con sóng thứ năm thì nó có thể về đâu đó khoảng lại đâu đó khoảng 17 7x đến 17 8x để hoàn thành nốt con sóng thứ năm nốt con sóng thứ năm đấy cái vùng này chúng ta mua sẽ đẹp hơn thì khi mà chúng ta mua được vàng giá thấp ấy chúng ta chờ đợi mua được vàng giá thấp ấy thì nó sẽ là một cái cơ hội rất là tuyệt vời để chúng ta tham gia vào thị trường đấy tại vì sao tại vì vàng nó là một cái sản phẩm dự trữ là một loại kim loại quý thì nếu mà chúng ta mua được vàng giá đẹp thì đó là một cái cơ hội mà chúng ta có lợi nhuận cực kỳ là cao đấy cực kỳ là cao mọi người nhé đấy là về xu hướng của vàng thì có những cái kèo cụ thể thì em sẽ gửi cho mọi người ở trên nhóm đấy chúng ta vẫn ưu tiên canh bán đối với cặp vàng này thôi canh bán lên cặp vàng này thôi tiếp theo đó là cặp dầu cặp dầu cặp dầu như mọi người cũng theo dõi em là cách đây khoảng 3 4 tháng gần đây thì em liên tiếp liên tiếp cho mọi người uh, mua dầu lên mua dầu lên tại vì sao tại vì thời buổi lạm phát thời buổi chiến tranh những cái cặp nguyên liệu như dầu như dầu này lương thực này các thứ này đấy thì sẽ tăng giá rất là mạnh tăng giá rất là mạnh và chúng ta sẽ hạn chế bán vào thời điểm này và chúng ta sẽ canh mua giá đẹp lên đấy và chúng ta đã có lợi nhuận cực kỳ là tốt cực kỳ là tốt khi là chúng ta liên tiếp liên tiếp mua dầu lên khi chạm tràn này tăng của chúng ta liên tiếp mua lên đấy. và hiện tại dầu đó đang quay trở lại đâu đó quanh khu vực 180 tiệm cận khu vực đường trên lai tăng đấy tràn hai tăng thì theo quan điểm của em thì cái vùng 105 này có lên mua 105 106 này có nên mua hay không thì theo quan điểm của em là không tại vì sao người ta nói là quá tam ba bận đúng không và dầu nó thì test lại đâu đó khoảng 6 đến 7 lần rồi 6 đến 7 lần rồi 6 đến 7 lần rồi thì rất dễ khả năng nó sẽ black out qua cái khu vực trên này tăng này và nó tiệm cận lại về dài hạn thì chúng ta vẫn canh mua lên nó tiệm cận lại để nó đi test lại cái khu vực khu vực trước đó nó thì test rất là nhiều lần đây ở đây và quanh khu vực 9596 để nó kiểm tra lại một lần nữa kiểm tra lại một lần nữa và chúng ta cần lưu ý quanh khu vực 95 từ 96 đến đâu đó khoảng 93 chúng ta sẽ lưu ý cái phần này đấy lưu ý cái vùng này cho em đấy lưu ý cái vùng này và chúng ta sẽ chờ đợi xem nó ra tín hiệu như thế nào ở quanh khu vực này để chúng ta mua lên đấy chờ đợi tín hiệu rõ ràng là chúng ta mua lên đấy còn vẫn chúng ta vẫn canh mua đối với cặp dầu này thôi đấy về cái xu hướng của chúng ta nhé có cái vùng 105 106 này, này 105 106 này thì nó đi tiết lại quá nhiều lần rồi thì chúng ta nên hạn chế lưu ý một chút ở quanh khu vực này mặc dù nó là đường kênh xe này tăng ấy đấy chúng ta canh mua ở cái vùng đợi nó quay lại nó đi test lại nó kiểm tra lại một lần nữa mà cái khu vực key level trước đó nó giữ chân được cặp dầu này kiểm tra lại một lần nữa nếu trong trường hợp mà nó đóng cây đến ngày xanh đấy đến ngày xanh thì chúng ta canh mua ở khu vực này nó sẽ là một cái điều cực kỳ là tuyệt vời để cho mọi người đấy mọi người cần lưu ý có tín hiệu rõ ràng hãng mua cặp dầu tiếp theo thì chúng ta sẽ đi ờ, một chút về cặp EU đi EU thì như em vừa nói như em vừa nói thì tuần trước thì chúng ta đã có một cái kèo sell một cái kèo buy một cái kèo sell ở khu vực ở đâu đó quanh khu vực channel giảm đúng không channel giảm đấy đã có lợi nhuận cực kỳ là tốt và hiện tại xét về cái xu hướng dài hạn thì cặp EU nó chạm đâu đó cái vùng uh, thấp nhất từ năm 2018 rồi 2018 rồi và nó giảm liên tiếp đâu đó là khoảng từ uh, giảm liên tiếp đâu đó từ bao nhiêu đây tháng 6 2021 gần một năm nay rồi nó giảm liên tiếp liên tiếp và chưa có nhịp phục hồi chưa có nhịp phục hồi và để vào nói cái vị thế lệnh đây là một cái vùng key level cực kỳ là quan trọng đối với cặp EU ấy mà vị thế lệnh thì đồng đô la Mỹ hiện tại đang chạm ngưỡng cao nhất của 20 năm thì rất dễ có một cái gì điều chỉnh và cặp EA thì nó đang chạm mức cực kỳ là thấp trong những năm gần đây đấy về vị thế lệnh hiện tại thì chúng ta lên canh mua lên canh mua lên hạn chế sell vào cái thời điểm này mặc dù cả mặc dù cái xu hướng chính của nó vẫn là xu hướng giảm xu hướng chính và xu hướng giảm nhưng mà vị thế lệnh để mà chúng ta có cái lệnh sell ở quanh khu vực này thì rất có thể chúng ta sẽ sell đáy sell đáy và cái tuần vừa rồi thì rất nhiều anh chị đã theo em à, kèo EU GU đã x hai cái số vốn hiện có x hai số vốn hiện có khi mà chúng ta mua được EU đâu đó quanh khu vực 1.04 đấy và GU chúng ta mua được cái vùng đáy đấy đã kèo x2 thì chúng ta không nên uh, giữ lệnh sell nhá không nên giữ lệnh sell khi mà giá nó đang ở mức thấp như thế này đấy, quá là xấu quá là xấu rất rủi ro cho mọi người đấy thì chúng ta vẫn canh mua đối với kèo EU này thôi anh mua đối với kèo EU này thôi khi mà cái tín hiệu mua ở quanh khu vực uh, vùng đáy của cặp EU này đã bắt đầu dần có rồi có rồi thì chúng ta vẫn canh mua lại đâu đó quanh khu vực uh, 1.04 1.04 1.046 đấy mọi người lưu ý nhá xem sang tuần nó sẽ gáp như thế nào và một số thông tin nó như thế nào thì chúng ta sẽ có những cái kèo cụ thể sau tiếp theo là cặp GU GU tuần trước thì chúng ta đã có cái kèo đó là à, mua ở đâu đó quanh khu vực 1.20 1.20 mua dài hạn và ngay trong ngày trong hai ngày trong hai ngày đó tăng được khoảng 300 chúng ta đã có lợi nhuận khoảng bao nhiêu nhỉ 4 500 bip 400 bip 400 bip và có những tài khoản 2 3 nghìn đã ăn được x2 tài khoản đấy x2 tài khoản x2 số 4 bỏ ra đấy cái kèo này gọi là cái kèo thế kỷ kèo này gọi là kèo thế kỷ khi mà tập G hiện tại đang cực kỳ là xấu trong những cái ngày gần đây trong những cái tháng gần đây đấy nó giảm xuống cái mức gần bằng đồng đô la Mỹ gần bằng đồng đô la Mỹ khi mà một cái nền kinh tế đất nước hùng mạnh như đồng bảng Anh để mà giảm xuống mức thấp quá thì chắc chắn là điều khó xảy ra và rất là rủi ro cho đất nước đó đúng không thì em vẫn kỳ vọng là chúng ta vẫn và cái vị thế lệnh hiện tại thì chúng ta vẫn ưu tiên canh mua cặp g lên và có thể mua được dài hạn sau đó chúng ta có thể giải mua từ 1.214 đấy tại vì cặp G chắc chắn là sẽ có một cái nhịp làm nhà nước sẽ nhà nước chính trị sẽ làm cho cái cặp G nó đi lên không thể nào mà nó đi mãi xuống được nếu mà cứ đi mãi xuống như thế thì cái nước Anh nó sẽ không còn là một cái nước lớn nữa đấy cặp tiền bảng Anh sẽ mất giá trị đấy và chúng ta sẽ canh mua cặp GU lên nhá quanh đâu đó quanh khu vực 1.21 300 1.21 300 là chúng ta có thể mua dần rồi mua dần nếu cặp GU phân bổ vốn làm sao phân bổ khối lượng làm sao cho phù hợp với số vốn của mình phù hợp với số vốn của mình đấy còn hiện tại là có một cái kèo đó là cặp gì đây cặp gg đi cặp gg thì hiện tại rất là nhiều người quan tâm cặp gg cặp gg thì em nói rất mọi người rất là nhiều lần rồi là chúng ta cái cộng đồng liên quan đến đồng yên nhật ấy thì nó đi một chiều cực kỳ là mạnh nên là mọi người cũng hạn chế khi mà giao dịch con này là bắt buộc phải cái L lên đấy mọi người nhìn thấy không nó giảm nó giảm một mạch nó lên nó lên một mạch như kiểu hình cái núi vậy như kiểu hình cái núi vậy đấy nó giảm từ đâu đó một năm sáu một năm sáu năm trăm nó phi một phát lên là một sáu tám một lên một sáu tám gần một sáu chín <coughs> gần một sáu chín luôn đấy và nó tiếp tục trong 3 ngày nó lại giảm cho mình xuống 160 đấy nó chạy như biên độ lớn như thế thì mọi người phải cái L vào còn về cái xu hướng cặp ờ, G này thì hiện tại nhà nước Nhật nó vẫn chưa cho một cái chính sách nào đó đó một chính sách nào đó có thể củng cố cho đồng yên Nhật lên khi mà đợt mấy tuần trước thì nó đã họp tăng lãi suất nhưng mà không tăng lãi suất ấy không tăng lãi suất nhưng mà không tăng lãi suất thì chứng tỏ là vẫn chưa có một cái phương pháp nào phương pháp nào để là nó cứu vớt đồng di thời điểm hiện tại ấy và khả năng đồng di sẽ còn một cái nhịp chưa lên được ngay và gg sẽ có một cái nhịp lên lại lên lại khi mà ở đây cho chúng ta một cái cây nến pin ba cực kỳ là đẹp này cây nến pin ba trong một cái chuỗi ngày giảm này cây nến pin ba đẩy này ấy và một cây nến xác nhận cực kỳ là mạnh mẽ này ấy thì có thể cặp cờ này sẽ đi lên sẽ đi lên thì chúng ta sẽ canh mua những cái vùng giá đẹp có thể là mua lại ở cái vùng đáy vùng đáy của cây nến thứ sáu tuần vừa rồi nó quanh khu vực 1.63 1.63200 thì chúng ta sẽ mua lên cặp cờ gì ở đây Đấy, và chúng ta sẽ chốt lời điểm chốt lời đầu tiên của chúng ta sẽ là, sẽ là phần đỉnh của cái lâu lên trước đó là 1.66 và điểm thứ hai của chúng ta đó là 1.68 và chúng ta sẽ chốt lời và chúng ta sẽ chờ đợi xem cặp xem tin tức như thế nào về đồng yên nhật thì chúng ta sẽ giao dịch tiếp nó cặp cờ gì đấy và và hiện tại em cũng đang có một cái khóa học khóa học dành cho những cái anh chị mới anh chị nào mà muốn tham gia vào thị trường mà chưa có kiến thức thì khóa học này hoàn toàn phải đi, sẽ hỗ trợ cho anh ờ, chị uh, kiến thức từ cơ bản đến nâng cao để cho anh chị có thể uh, tự tin khi mà tham gia vào thị trường và kiếm được nhiều tiền ở trong thị trường và em xin kết thúc video ở đây và chúc anh chị một tuần mới à, học được thật nhiều kiến thức và kiếm được thật nhiều lợi nhuận ở trong thị trường chúng ta đang tham gia